cái ờ, bộ ờ, bài áp tròng này đó nó nhìn này rất là bình thường bài bình thường này không phải bài lỗi nhá bài này không bài lỗi nha bài của kính áp tròng nhìn xem bài đây bài rất là cứng này đó cháo tí cho xanh chín này bảy tám chín mười G Q K A quy cực di 10 9 Đâu đọc gần lượt từng con nào 7 8 9 10 7 8 9. Di quy can Quy di 19 Bây giờ úp lại nhìn nào Bỏ kính ra này Bỏ kính ra Đó kính đa bài là bài bình thường này đeo tính vào thì sẽ đọc thấy này con 7 này con 8 này con 9 này, con 10 này, con G này, con Q con K con A con Q con G con 9 con 10 con 9 con 10 9 này đọc luôn cả một bộ bài luôn này đeo xanh chín này con 2 này ba chói đi đó như sao đấy nét này à. add hai hai ba bốn năm sáu năm sáu này chia đôi đâu nhìn rồi bốn năm sáu bảy Dạ. đây là 789 này 456 này 123 dạ. này đấy 123 456 này 789 này 789 này đó tiếp này 7 điểm này 2 điểm này một điểm này nhà này lớn nhất này UK đây này. hai, một điểm này. Đó, hai điểm này. bảy điểm. Đánh bài ngửa thế này thì còn cái gì nữa. Đúng không? Đó, thì uh, vừa rồi thì mình vừa giới thiệu tới các bạn một cái bộ kính áp tròng uh, nhìn xuyên bài. Đây, đây là hàng uh, kính áp tròng hộp gỗ của Mỹ nhá. Made in USA này. Thương hiệu của Johnson này. Đó, đấy kính áp tròng này này cái mắt kính nó được niêm phong trong lọ thủy tinh này kính này là kính loại một cam kết loại một các bạn phát hiện hàng giả hàng nhái đeo đo mắt thì là một tuổi một khi mua kính thì sẽ được tặng 10 bộ bài và lưu ý với tất cả các bạn luôn này đây là một bộ kính các bạn nhìn kỹ này các bạn nhận hàng được mở ra kiểm tra hàng qua đúng kính này kính này 10 bộ bài này đó ngoài ra thì bên nhà mình có hai cơ sở trực tiếp đó chính là ở Hà Nội và Sài Gòn Hà Nội thì tại bến xe Mỹ Đình Sài Gòn thì 205 Nguyễn Xí bến xe miền Đông Sài Gòn các bạn đến trực tiếp cơ sở nhà mình cơ sở nhà mình làm ăn uy tín hàng 10 năm nay rồi nên là các bạn yên tâm đó về về khi mua kính thì các bạn phải lưu ý này cái kính này tại sao các bạn tại tại sao lại gọi là kính ngắt tròng nhìn xuyên bài thì các bạn nhìn nhá các bạn uh, các bạn nhìn này ví dụ đây là con 8 này con 8 nó sẽ vẽ viền như này này đây là người ta viết cái chất phản quang chìm ở trên lưng của lá bài con tám này viết cái chất phản quang chìm trên lưng của lá bài con tám thì khi mình đi đeo cái kính áp trọng này thì ngáp trọng này thì nó có cái tính chất là hấp thụ từ cái chất phản quang chìm đó nó có tính chất là hấp thụ từ cái chất phản quang chìm nên là khi đeo kính này vào thì mình nhìn thấy tất cả những cái ký hiệu mà người ta in ở đằng sau lưng bài thì người ta gọi là kính áp tròng nhìn xuyên bài chứ không còn các bạn nghĩ là khi mà mình bóc một cái cái lá bài này ra mình xé một cái lá bài này ra thì ví dụ đây là con ba này đó người ta in cái chất phản quang chỉnh trên con ba mình đeo cái kính này vào thì nó nổi lên còn mắt thường thì 100% là không nhìn thấy được thì người ta gọi là cái kính này đây khi mình xé cái cái lá bài này ra thì bài không có tang tích gì nhá 100% không tang rất là an toàn kín đáo mà giá nó rất là hợp lý đó không có tang tích gì cả con ba vẫn là con ba đúng không đó thì là bài không có tan tích gì nhá đó, sẽ sẽ tan tinh châm mày rất là an toàn rất là an toàn kín đáo này chính nhắc chồng nhìn xuyên bài này rất an toàn kín đáo giá thì rất là hợp lý cho anh em đầu tư khi mà không có điều kiện nếu mà có tiền đầu tư cái máy đánh bài thì là quá ok rồi nhưng mà không có điều kiện đầu tư máy đánh bài thì đây là một trong những cái dụng cụ đánh bài bịp mà hiệu quả nhất hiện nay đó chính là kính áp tròng nhìn xuyên bài còn bên uh, bên công ty Tấn Tuân mình chỉ bán cái loại kính áp tròng nhìn xuyên bài loại một thôi đó chính là cái kính áp tròng nhìn xuyên bài của Mỹ này đây các bạn nhìn cả kho hàng nhà mình chỉ có một loại kính đó kính đeo vào an toàn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mắt nên là các bạn đeo mà cảm thấy bảo là bị đau mắt hay là bị hỏng mắt bên nhà mình đảm bảo một đổi một cho các bạn luôn đó thì các bạn có thể đến trực tiếp để kiểm tra hàng thử hàng thoải mái Ngoài ra thì bên mình có ship code toàn quốc Anh em mua hàng thì có thể liên hệ tới ờ, số điện thoại trên màn hình uh, 0868 02 từ quý 5 ờ, Và tất cả các cái hotline nhà mình Đó, tất cả các cái hotline nhà mình Hà Nội, Sài Gòn là có hết anh em liên hệ vào bất kỳ số nào thì ờ, giá cả như nhau tiếp đãi nhiệt tình như nhau cảm ơn tất cả các anh em đã xem video của mình